ban phong sắc rồng chói chói ban phong quyền quan đệ tứ huy hùng hùng dây vang chín tầng trời ba ngàn thế một cõi nghi giang san buồn thu điện ngọc đèn vàng tanh cơ mi bậc nhất ni đứng danh tài phẩm chất y, y cùng song nhan khai quang tóc kỳ diệu quang minh chiếu tự chúc nga tích tặng cung giạc kỳ phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương ca lăng tân gia từ bi lần mật chúng sinh cung ngang kim tình nghệ sóc nga thập kỳ diệu quang minh và chiếu thiên tôn bảo hộ điện đình trước là bảo điện đình cơ bậc nhất ý đồng danh tài phẩm chất thượng uy linh cái thế anh hùng công minh chính trực lấy lừng bốn phương số nhân thế thiên định định xét phân sang giàu nỗi khổ niềm vui giàu sang số mệnh tài trời thành giáo hồi cũng